Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Biệt thự Lữ Gia phường 9, diện tích 659m2, diện tích đất ở 432m2, sổ riêng, hướng Tây Nam, đường nhựa 12m, gần bến xe Thành Bưởi, khu nhiều biệt thự, an ninh tốt, thích hợp nghỉ dưỡng, giá 40 tỷ đồng. Đất hẻm Nguyễn Đình Quân phường 5, diện tích 285m2, 16,94 x 18m, sổ riêng xây dựng, hướng đông nam, đường nhựa ô tô. Cách trung tâm 2 km, gần chợ, cây xăng, trường học, tiện ích đầy đủ, giá 9,5 tỷ đồng. Nhà Vạn Thành phường 5, diện tích 60m2, 5 x 12m, sổ chung xây dựng, hướng Tây, đường ô tô, kết cấu, một trệt một lầu một áp mái, ba phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, phòng khách rộng, cách thác Cam Ly 500m, cách chợ Đà Lạt 2 km, giá 3,15 tỷ đồng. Đất hai mặt tiền hồ than thở phường 12, diện tích 114m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây và Nam, đường nhựa ô tô. Có nhà cấp 4, 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, sân đậu xe, cách Hồ Xuân Hương 3 km, bên cạnh khu du lịch Hồ Than Thở, gần chợ, cây xăng, giá 5,9 tỷ đồng.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 八八八